chào mừng cả nhà quay lại với kênh toàn tỉnh pháp của mình ngày hôm nay thì à, ngày hôm nay à, mình à, có mặt tại à, một lô đất của mình nha cả nhà mới vừa công, công chứng xong ở tại à, lộc điền lộc ninh à, lô đất này à, chính chủ à, mình vay review thôi cho cũng chưa xác định là bán đâu nha cả nhà mình mua có 250 triệu thôi à <laughs> rẻ quá đây thằng em đây thằng em là thằng mà dẫn dẫn mình đi à, đi mua đất đây nó mua hai lô nó rủ mình mua lô <laughs> mua an toàn mua đất không cần à, không cần xem à, đất với không cần xem gì hết luôn nói ra là chuyện tiền luôn ngày hôm nay là ngày xuống công chứng là đi xem đất đầu tiên luôn cả nhà à đây lô đất đây lô đất của người em đây ngay vị trí này sẽ thấy vào bên trong kia nó mua hai lô lần nó đỡ mình cấn lô à <laughs> tại mình review thôi cả nhà Review lô đất ờ, quá rẻ thôi 250 triệu thôi Chứ ờ, không có có có, có, có gọi là bốn năm trăm giống như những cái vị trí khác Ai mua bán 300 triệu bán ba trăm à <laughs> Thôi đợi dành đợi dành đợi dành à, Lô là lô thứ hai Lô của mình lô thứ ba đây Lô thứ ba trong này cả nhà Ngang 15 nha cả nhà Sau như số 8 á Số 8 phải không Cường Dạ đúng rồi Sau số 8 lô của mình là ngang 15 sau số 8 đây cả nhà. Đường đây là đường thông nha. Đường đây là đường thông. À, mình nói à, Cường là đem hạt bí hạt đồ xuống đây tha. À, cứ lâu lâu chạy xuống đây là à, có trái thì ăn mà không có thì thôi. Lâu lâu chạy xuống thấy à, thấy thân không không thấy đọt đâu. <laughs> Đây cả nhà thấy không ạ? Ở đây là xung quanh là toàn là rừng thôi. Rừng cây và mình rất là thích theo cái phong cách như thế này giống à, Đà Lạt ở đây thì à, phong cách này gọi là à, đầu tư vào lâu dài nếu mà mua mua ở đây xác định là mình, mình đỡ lâu dài á mình đỡ lâu dài nha cả nhà từ vị trí kia này xuống đây là 68 mét này để mình đi cho cả nhà thấy ở đây ngày xưa thì người ta trồng tiêu tiêu quá cả nhà mình thấy bên kia cái trụ tiêu quá trời luôn kìa ở bên kia trụ tiêu quá trời luôn đấy cả nhà thấy không ạ trụ tiêu đó bên này cũng là trụ tiêu này mà tiêu đây hình như người ta không có chăm sóc hay sao nó nó, nó héo hết rồi thế là do mùa nắng biết sao không con mua ra cái vườn á để là vừa lâu lâu ờ, chở hai cháu lên cho nó có tuổi thơ làm cái vườn hả làm cái tròi hả ừ làm cái tròi với lại ờ, làm cái vườn nhỏ nhỏ gì làm vườn nhỏ nhỏ lâu lâu lên để hai mít thay đồ ấy cũng được hay là bữa nào đem gì lên đây trồng đi cường ơi phá ba lô lại là trồng thoải mái luôn á <laughs> ba ngàn mấy ba lô là ba ngàn mới chui nha cả nhà mình hai lô cường hai lô quay mình một lô sorry mình một lô cường hai lô thì không biết nói chung là anh thấy em hai lô đấy cực kỳ đẹp đó cả nhà ở đây à, nhìn vào anh kia này mình thấy à, bên đây là người ta trồng cây gì cây gió hay đồ mới trồng này ở đây thì à, biết sao không biết sao không cả nhà đâu cây trái ở đâu đó cái vườn bên cạnh kia, vườn bên cạnh kia đó hả à. bên này cây trái hả cây trái đó cường ở đây có cái gì à, gì khu sinh thái lúc nãy em nói rồi người ta làm ừ, gì đó khu sinh thái 12 hecta à 12 hecta hả từ chỗ nào đâu ngoài kia ngoài cái đi ra khoảng cây á là ngay chỗ vườn quýt á à vườn quýt ngoài kia hả rồi, thôi mình nghe vườn quýt chưa thấy chưa mình chưa thấy quýt có một cây số đúng không còn ở đây là đất là trường trại gia với lại phó chủ tịch uh, huyện ờ, Lộc Ninh là thâu tóm hết rồi Đấy, xung quanh mấy quả đồi này là người ta thâu tóm hết rồi thâu tóm hết rồi hả? Ờ, không biết ờ, sau này có cái gì mà ở đây người ta vô người ta mua à, Ngày hôm trước mình có mình có mua xong mình à, à nói bạn của mình đi mua chung những mình Bạn mình à, quần tới quần lui không chịu chi tiền nên nó là thôi phải mua luôn đi Đất rẻ 200 triệu mà cần gì phải đi, đi xem đúng không cả nhà Đó nói cho nhiều khách hàng cũng phải đi xem đất đó là tâm lý rồi còn mình là mình làm bán nông sản mình cũng quen rồi cho nên là không cần phải đi xem khi mình mua thì mình biết nó à, với số tiền mà 250 triệu thì biết vị trí nó nằm chỗ nào rồi mua đỡ lâu dài thôi này, cái cọc cái cọc của em là nó ngang đây này đây đây đây cái nhà đây cái đây là cái cặp ở phía sau này cái lô đầu tiên của cường này đây cái nhà thấy không đấy cọc đó phía bên vườn bên này là toàn đá còn bên mình là có đất thịt bên này toàn đá còn bên mình là đất đen đẹp luôn trồng cây tốt cái này vừa làm uh, ờ, xoay lên cái chòi ha ừ, xoay lên cái chòi dừng cái chòi khi nào mà lên mấy năm lên này làm con gà rồi uh, làm uh, tí rượu nếp rồi uh, mua con cá vô nướng đi bài hay đúng bài luôn à, lúc nãy thì mình uh, ký con trứng là ở ngoài uh, trung tâm uh, lộc ninh khoảng khoảng 11 cây 11 cây à, mình là lúc nãy mình từ phần con trứng mình đi vào thì mình thấy có cái chợ lộc điền nó có, chợ độc điền này rất là đông đông dân cư lắm nha cả nhà à, thì từ chợ lộc điền đây mình chạy vào đây tiếp tầm khoảng 5 cây 6 cây số gì ạ nói chung mình không có canh nhưng mà mình đón cái tầm đó ngày hôm nay thì à, mình lên mình xem đất cho biết rồi thôi chứ chưa chắc mình đã quay lại đây lần thứ à, thứ hai thứ ba biết là nếu như mà mình làm à, cái tròi giống như cường nói thì à, quay lên nhiều á nhưng mà nếu mà mua mà đỡ đấy thì chắc không uh, à, lâu lâu mới lên đi đi coi coi uh, bên lộc thịnh thôi bây giờ mình uh, chào cả nhà nha bây giờ mình vào bên lộc thịnh mình coi coi thử có miếng nào mình uh, mua thêm miếng nữa rồi bye bye cả nhà nha hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau nha